Cảm ơn anh em rất nhiều. Bên cạnh đó tôi cũng xin được cảm ơn anh em Lê Bình Thiên đã donate ủng hộ cho tôi trong cái buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn anh em Lê Bình Thiên rất là nhiều. Anh em thân mến, đầu game anh em thấy là chúng ta có một con line Blade Line và cái đống Hunter ở đây. <laughs> anh em biết là tôi sẽ phải chơi cái gì ở đấy. Siêu bí kỳ anh em nhá. 9 <clears throat> Hunter kẹp với cả Line Blade Line Ý đồ coi như là rất là rõ ràng đến từ youtuber Tuấn Cơm Đấy, <clears throat> pick, pick các thứ ở trong cái um, cửa hàng nó rất là rõ ràng rồi Để cho anh em thấy là tôi tự tin tôi ghép cái hai tia rồi <clears throat> Tôi ghép hai tia luôn mà Đấy anh em thấy không Đã nhìn ra cái bài nó, nó ngon nghẻ rồi Anh em ạ à, 9 Hunter kẹp với cả live với Live 9 Hunter thì bây giờ anh em cũng biết là 9 Hunter rất mạnh đúng không Vừa được bắp <clears throat> Đầu game thì tôi cứ coi như là tận dụng cho con Greater sớm thì tôi uh, chơi cái bộ Greater đã anh em nhá. Sau đó thì chúng ta sẽ chuyển dần sang là cái bộ 9 Hun. <clears throat> cứ roll con Live Bloodline level 8 sau đó chuyển dần sang 9 Hunter cũng được. Đấy, chúng ta có thể xây dựng từ bộ 6 Hunter hoặc chúng ta có thể xây dựng từ bộ Greater, cái đấy đều được nha anh em nhá. <clears throat> Nhưng mà tôi nghĩ là sẽ là 6 Hunter cho nó đỡ tốn slot anh em ạ. Chứ còn Greater thì nó lại hơi tốn slot. Tôi chuyển dần thôi, tạm thời tôi uh, mấy rao đầu thôi Tôi tận dụng cái con này Ghép đồ trước để có thể là đánh được chuỗi thắng đầu game anh em ạ Tuy nhiên là cái round này thì có vẻ như là ừ, tôi uh, vì tôi không áp được lên cấp nên là tôi bị thua. Nó không sao. Ú, uh, đây rồi. Có mèo này. Bây giờ bỏ mèo vào nhá, kẹp mèo vào là được hai con súng. Đấy, có cặp súng ở đây. Là được ba con súng ở phía dưới. Greater hay là Sivet thì ngon hơn đây hai con mèo thì nó ngon hơn đấy <clears throat> tôi thì tôi cũng cũng cũng rất là là muốn là có thể kẹp Sivet Sivet thì uh, phải có hai con mèo thì nó mới ngon được hoặc là thêm một cặp nữa chứ còn nếu mà hai con súng không ấy không kích hệ thì nó lại hơi yếu anh em ạ <clears throat> hơi yếu hơi yếu Nên là tôi vẫn để Greater nhá anh em nhá predator vẫn ngon thằng này khả năng cao là sẽ là full witcher kẹp với cả bọn ờ, druid này kẹp saman này <clears throat> câu gấu để ra con ờ, gấu saman đấy căng phết nhỉ u uh. ồ thế, thế thế thế trận này thì có chơi predator không hay là lại chơi ờ, <clears throat> Thế này thì cũng chưa biết là có phải là Hunter hay không đâu nha anh em nhá Hunter thì phải lo phải ra cơ Còn nếu mà bây giờ nhá Nếu mà bây giờ tôi quay xe tôi chơi sang Gladiator luôn này Cũng được Cái chuyện này ấy, thì thực ra <clears throat> Anh em cũng có thể thấy là ở trong trận này có top server ở đây nhá anh em nhá Đây là tôi sẽ cố gắng tôi chơi cẩn thận Đánh uh, ờ, 100% phần công lực nha anh em nhá Thậm chí là 200% công lực Đấy để có thể lên được cái clip hay Để coi như là up clip ở trên Youtube Phục vụ anh em nếu anh em chưa biết top server là ai thì tôi cũng xin chỉ cho anh em đấy là Z View đang eco cả, <clears throat> đang top 8 ấy. Eco và bây giờ level 4 20 tiền thì cũng rất là ok. Đấy. Cái ông Z View này thì tôi ngày trước tôi hay nhầm cái ông này với cả ờ, anh em Nguyễn Đình Hiếu ở trên kênh. <clears throat> cái ông này thì không phải người Việt Nam, ông này người Hàn Quốc hay sao ấy. Đấy, còn anh em Nguyễn Đình Hiếu thì thì ạc của anh em là Z Vuông Limil tên nó hơi giống nhau nhưng mà thực ra không phải <clears throat> anh em nguyễn đình hiếu thì là fan cứng ở trên kênh rồi ở trên trong clan gtd còn cái ông này thì à, là người nước ngoài hiện tại thì đang top 60 server thì phải đấy <clears throat> anh em có thể lên uh, trên cái bảng xếp hạng ấy thì ông này đang ở trong khoảng top 40 đến top 60 tôi không nhớ rõ tầm đấy <clears throat> có những cái thời điểm mà ông này lên được cái top 10 đấy nhưng mà hiện tại anh em việt nam anh em xoắn ngôi hết rồi không biết là cái ông này ông có xem kênh của tôi không là Tôi nghĩ là ông này chắc cũng xem kênh tôi thôi anh em ạ Bởi vì kênh tôi giờ nó nổi tiếng toàn thế giới mà Các anh em game thủ nước ngoài là biết đến kênh tôi đấy anh em ạ Hàng ngày ấy, tôi vào trong game tôi chơi tôi gặp rất nhiều anh em nước ngoài chào tôi Đấy Chào tôi mà Bảo fan ở Indo này Fan của Ukraine cũng có luôn Đang chiến tranh cũng chơi <laughs> Kazakhstan Nhiều Đấy anh em ạ Mấy cái nước đấy nó cũng chơi auto chat thì gặp tôi ở trong rank biết nhận ra là Tuấn Cơm ở trên kênh Game Today là cũng chào Thế là tôi nghĩ là bây giờ thì kênh nó quá phổ biến rồi Nó gọi là phổ biến nhất nhì Youtube rồi Nên là đi đâu cũng có người nhận ra thôi Đấy <clears throat> Ở trong game này thì có anh em GTD Thăng là fan của tôi Là ở trên kênh Game Today Đấy là GTD Thăng đặt tên là ở trong clan luôn Đó Một trận đấu mà có thể là sẽ gặp rất nhiều người quen Ok Cái round này khi mà chúng ta up lên 6 thì có lẽ là tôi sẽ chuyển lại sang Greater Một chút Bởi vì nếu mà bây giờ chơi Sifest thì cũng chả cho là con gì vào cho nó ngon Nếu mà bây giờ bỏ Hunter ra cho thêm hai con ờ, Flame vào thì nói thật với anh em là nó cũng hơi đuối <clears throat> Nói thật Thế thì cho như này ngon hơn này Như này ngon hơn này Đấy Cái này là vẫn kích hoạt được Greater Và vẫn có đam Nha anh em nhé. <clears throat> Thực sự là bây giờ tôi cũng đang hơi ờ, trong tranh trong cái việc chọn bài đấy anh em ạ Bài nó ra như này thì Thực sự là cũng đang suy nghĩ Trận này chưa biết chơi gì <clears throat> Nó ra bài như này anh em anh em có hiểu ý tôi không? Tức là bây giờ nhá Nó ra một con rồng sớm Đấy <clears throat> Nó ra một con Dragon Clay sớm Nó là một cái cơ sở để cho chúng ta có thể là sẽ chuyển sang là chúng ta chơi cái gì Exit kẹp với cả rồng Được chứ Rõ ràng là rất được Đây này anh em này anh em thấy không Rõ ràng Đấy, à, bây giờ mà ra một con rồng này mà kẹp Hunter thì nó sẽ là 6 Hunter kẹp rồng ở level 8 Nó là một cái line mạnh Và chúng ta có thể chơi được Đấy <clears throat> Thế thì có có khi là nó sẽ không phải là Live Blitz Live kẹp với 9 Hunter đâu anh em ạ Nó sẽ không phải là như thế nha anh em nhá <clears throat> Round này thì cố gắng đớp lấy quyển, quyển sách <clears throat> Như này chắc được ba Hunter ba Hunter, ba Human Rồi tôi sẽ giải tán những cái con mà chúng ta không chơi nhá Online Blitz thì thôi <clears throat> <coughs> con lai blade lai nó không ra anh em ạ nó không ra nhìn như thế là không ra nó phải ờ, lên hai sao cơ chứ còn nó một sao tí nữa roll đến bao giờ <coughs> chúng ta chơi rồng luôn ở đây chúng ta có ba rồng rồi ok rồng thì chơi cái gì bây giờ lại quay ra cái việc là chơi rồng nhá anh em nhá <coughs> nhưng mà nếu mà rồng thì sẽ là chơi cái gì ở đây có ba rồng này ba Hunter Và 3 mét Ở level 7 Ok hai cơ xít nữa Khá ổn Khá ổn khá ổn khá ổn khá ổn anh em ạ <clears throat> Được được được được được Hay là chơi 5 rồng nhỉ Cái này tôi chưa biết nha anh em nhá Có thể nó sẽ là 6 Exit Ở đây có một cái giáp thép này Có lấy giáp thép luôn không? <clears throat> Chúng ta đang có một cái đội hình rất mạnh đấy nha anh em nhá Khá là ok đấy <clears throat> Bằng cách tận dụng được những cái quân cờ mà chúng ta được cho Thì tôi đang lắp được một cái bộ khá là mạnh Ok Này Wing Ranger này ngon này Wing Ranger này ngon này thay súng Anh em ơi coi con súng ấy Nó không thể nào mà nó bắn trưởng khỏe bằng con Wing Ranger đâu Chúng ta vừa có ba Hunter Chúng ta vừa có một con nó không khác gì một con già cả Anh em ạ <clears throat> Con Wing này nó bắn trưởng không khác gì con già nhá Đấy cái skill ờ, của nó là nó cũng tụ Xong nó, nó cũng ra một cái đường quẹt Đam của nó thì tương đương với đam con già Nhưng mà chủ yếu là là, là cái um, cái vùng của nó thì nó hẹp hơn thôi Cái vùng gây đam của nó hẹp hơn <coughs> ui to ấy nhở Ô xong rồi Ui rồi ui to quá Chịu chịu chịu chịu chịu chịu Chịu Chịu Không được Cái to quá anh em mà mất chuỗi rồi Nó level 6 đây anh em nhưng mà nó to Full lần hai sao rồi anh em ạ Thế thì thôi tôi chịu thôi Đội hình này mặc dù có mạnh đến như thế nào thì cũng không thể ăn được cái con Fallen Witcher lên 2 sao Kẹp Drui với ờ, uh, <laughs> 5 con 2 sao thì thực sự là tôi chịu thôi Đấy, nó có cả một cái con gấu nữa Con gấu đá nữa thì nói chung là không chơi được nha anh em nhá Đội hình này nó cũng vẫn chỉ là cái đội hình là chúng ta tận dụng thôi Nó không phải là một cái đội hình form bài Không phải là một cái đội hình chuẩn form bài <clears throat> Ở đây chúng ta thiếu một Hunter nữa thôi là chúng ta sẽ có 6 Hunter Đấy Cái thằng top server nó đã anh em nhìn cả Nó cái, cái, cái, cái bài của nó đã lên được 50 tiền rồi 60 tiền ở level 7 luôn 6 Hunter này 6 Hunter bây giờ cho vào có yếu hơn không nhỉ Thọt tiền quá anh em ạ Thọt tiền quá Tôi bởi bởi tôi ôm nhiều ấy Đầu game tôi ôm hơi nhiều Level 7 12 tiền là bị thọt đấy nha anh em nhá <clears throat> Tầm này tầm ra 15 bị thọt tiền quá thôi tôi, tôi chắc là tôi không chơi mấy con này nữa tôi bỏ đi Tôi chuẩn bị tôi nghĩ là chuẩn bị tôi sẽ bán mấy con con Hunter đi đây Sau đó chúng ta có thể chúng ta chuyển sang Exit luôn Bị thọt này lên 9 nó hơi khó anh em ạ 9 <clears throat> Hunter ấy Đánh ở level 9 Nhưng mà bây giờ tôi tôi nghĩ là còn rất lâu nữa tôi mới có thể lên 9 ấy Cảm giác round 20 có thằng nó lên 9 nó đấm như, như con luôn ấy Bây giờ anh em thấy đội hình của tôi là cũng bị yếu so với mấy cái thằng này này Anh em thấy không? <clears throat> bị đuối rồi, tí nữa nhá Đến lúc mà cái bọn beat nó lên ấy Khoảng round... Uh, um, tôi nghĩ là cái bọn beat là form bài rất sớm thôi Đấy, ui mày quá, cắt được chuỗi này là cũng đỡ anh em ạ Mày thế 29 tiền <clears throat> Được cái là giữ được máu Đấy Chúng ta có 94 máu à, Thôi tôi chắc tôi giải tán với con Hunter <clears throat> Không không không lên được 9 anh em ạ Tôi nhìn tôi biết rồi Cái tiến độ nó bị chậm ấy Tiền nó, nó thọt quá rồi Thôi chơi ở 8 thôi anh em nhá Chơi 8 6 Exit Chơi ở 8 Ở 8 mà chúng ta chơi được 6 Exit Kẹp rồng kẹp với ba Hunter rồi Đấy Chuyện <clears throat> này cũng tôi nghĩ là cũng rất khó để có thể múa được bởi vì cái tốc độ trận đấu ấy nó bị nhanh anh em tí nữa nhá tôi nghĩ là sớm muộn gì cái thằng top server nó cũng sẽ lật kèo thôi đấy nó sẽ ờ, comeback sớm thôi với 37 máu này tôi nghĩ là sau rang 15 là bắt đầu xả tiền comeback rồi mà chúng ta chưa gặp cái thằng đấy đâu nên là cái việc mà chúng ta bị đẩy nhiều máu ở cái round gặp nó thì <coughs> cũng sẽ là là là, là tương lai đấy nên là phải chuẩn bị mà tinh thần mà gặp nó đi Đấy, chứ còn bây giờ mà đợi chơi lại 6 Hunter giữ máu thì cái tâm này nó yếu rồi anh em ạ 6 Hunter bây giờ yếu lắm, không giữ được máu đâu <clears throat> Xác định là nếu mà chơi 6 Hunter ấy Để mà mà mà form 9 Hunter vào giai đoạn late game thì phải có chuỗi Đấy, còn nếu mà đánh mà không có chuỗi ấy, mà bị thọt tiền ấy Thì tôi khuyên anh em lên chuyển sang Exorcist Đấy, <clears throat> đây là một cái bài mà nó dễ khỏe hơn nó dễ khỏe hơn và nó đỡ sợ bit bởi vì bit ý, nó sẽ đẩy rất căng nha anh em nhá Gặp bit thần, thần giáo ở cái giai đoạn mà sau round 16 này là rất nguy hiểm Ồ Cái thằng Z quang View nó chơi khôn không kìa Nó thấy thằng top 1 nó chơi bit Thế là nó chơi, nó nó form 9 mét anh em ạ Form được rồi đấy, may thế anh em ơi Đùa May mà tôi sang, tôi gặp cái thằng top 1 tôi cắt chuỗi của nó đấy Thế là cái thằng Z quang View kia nó không gặp được nữa để nó cắt chuỗi Tính toán là rất là khôn luôn nhá Đánh rất khôn luôn Rồi đây rồi Exit đây rồi <clears throat> Tức là nó sẽ chọn một cái line up Mà nó counter cái thằng top 1 đang có chuối Để khi mà comeback xả tiền sau ra 15 ấy Là comeback xả tiền gặp cái thằng có chuối Thì nó sẽ cắt chuỗi Đấy anh em thấy căng không Đấy comeback xả tiền rồi đấy Xả tiền ngay ở round 15 mà Những cái thằng này nó không bao giờ nó eco ở round 19 đâu không bao giờ eco đến round 19 20 mà thường là sau round 15, sau round quái là là xả hết tiền. Đấy. Mà thằng này nó xả nó cũng cũng khá là hên đấy. Chưa xả uh, hết tiền mà chỉ chỉ chỉ xả mất có khoảng một lửa tiền thôi. Ở cái level 7 đã form 9 m rồi. Đấy. Khá là là, là hên đấy nhá. <clears throat> tôi ờ, bây giờ tôi có một quả trứng bây giờ tôi chỉ hy vọng tôi có một con rồng tôi đập trứng con rồng luôn thế là xong ấm luôn anh em ạ lúc đấy yên tâm luôn ui à, chơi cái gì đấy mèo kẹp với gấu càng có phải không có phải mèo kẹp gấu không mày qua những cái round này tôi vẫn ăn được thế là tôi ờ, mỗi cái round chiến thắng này tôi có thêm một cuốn sách này đỡ thọt tiền như này là tiền nó lại đỡ bị thọt hơn Đấy rồi siren căng thẳng quá nhỉ nhưng mà bây giờ tính toán này nếu mà bây giờ chúng ta chơi Exit ý, thì chuyện này rất khó top một nhá Exit phải kẹp với cả cá à? Kẹp cá thì mới top một được Chuyện này có mét thì chín mét Còn Exit này thì thực ra Vào phát bị xòe quạt của con con con Thunder phát là chết hết luôn Sau đó đóng đá đến khi nào mà hết cái hiệu ứng đóng đá thì cũng hết bất tử Đấy nó là cái cái cái nó gọi là điểm yếu của cái bộ này khi mà gặp cái bộ kia đây anh em GTD thăng chơi Clyde à Clyde không sợ lắm Exit không sợ Clyde lắm anh em ạ Exit này thì sợ nhất là là Insect Sợ nhất là Insect còn sợ Thứ hai chắc là tôi nghĩ là cái bộ 9m đấy Ui nó cắt chuỗi cái kìa Thấy chưa anh em thấy chưa Cắt chuỗi cốc 7 rồi Căng thẳng đấy <coughs> Tôi trận đấu đẩy nhanh luôn này anh em này Ui round 19 có thằng sắp đi rồi Round 19 có thằng sắp đi rồi Còn cái thằng Z World View kia có vẻ như là <coughs> Nó đang comeback Form là 9m rồi, ấm rồi Cái giai đoạn này 9m khỏe lắm anh em ạ Tôi nói chung là tôi sẽ để dành cái BKB anh em nhá Tôi sẽ để dành cái BKB Ở level 8 này thì <coughs> Chúng ta có thể form được Exorcist nhưng mà tôi ờ, Tôi nghĩ là trận này Với cái thế trận như này tôi sẽ lên 9 Anh em ạ Chắc là tôi sẽ lên 9 <coughs> Ok Được đấy <coughs> Lên được 9 anh em ạ Lên được 9 đấy Lên được 9 lên được 9 Ui có thằng đi rồi kìa Vãi đái nhanh thế anh em ơi Round 19 có thằng bay màu luôn Tốc độ trận đấu nhanh ấy chứ Ui nó sang soi tôi kìa Ê mà thằng này Thằng này Thằng này có biết tôi không đấy Thằng này có biết tôi không nhở <coughs> Tại sao lại sang soi tôi <coughs> liệu rằng có phải là fan ở trên kênh youtube đây <laughs> Hay là chỉ đơn giản là vì là sang soi tôi để cắt cái chuỗi này Nhưng mà mới đau 20 mà làm gì vội thế <clears throat> Chưa có BKB Thế chắc là phải kẹp cá rồi anh em ạ Rồi lên 9 thôi Lên 9 kẹp thêm uh, con Siren vào đã Nó phải tận dụng những cái con 2 sao Chứ còn bây giờ mà bỏ ngoài trong roll thì phí lắm Hiện tại là tôi chưa có cá Tôi tách đội hình ra anh em nhé Tách ra không là gặp cái thằng 9m ấy Nó xoay quạt trong một phát là bay toàn bộ đội hình luôn đấy Đẩy là full bàn luôn đấy anh em ạ Không đơn giản đâu Bây giờ chúng ta chưa form được cái đội hình chuẩn Đang tận dụng anh em nhé Bài đang vẫn là bài tận dụng thôi Đấy. Ui trong khi thằng Beat là full bộ này vất chuỗi rồi Chúng ta chưa đủ 6 exit Ui thằng này đánh nó cũng khôn Nó cũng khôn phết đấy Nó cho đồ cho con con con unicorn 3 sao anh em ạ Rất biết chơi luôn Ôi rồi ôi Bây giờ mới ra Trời ơi ra sớm Một rào thôi là tôi vẫn có cái chuỗi này rồi anh em ạ Cay thật ủa Đúng cái rào sau khi mà mất chuỗi thì nó đủ bộ chứ cay thế nhở Rồi theo chúng ta có đủ bộ anh em nhá Exit form ở level 9 Quá tuyệt vời Đánh ở level 8 thì không kẹp được bom Nhưng mà lên level 9 kẹp thêm một con bom là ngon rồi <clears throat> Bộ này lên 10 thì kẹp thêm con Velom thôi Là chúng ta sẽ có thêm búa lóc ơ gặp lại thằng vương này vừa gặp nó mà nhưng mà bây giờ tôi có 6 exit rồi không sợ nữa bom đặt đi ơ kìa ơ kìa ờ con bom của tôi là không đặt được bom ui giời ơi vẫn thua bom mà không có đồ ma lăng anh em ạ không tung được trưởng mẹ ơi round 22 đã bay màu gần hết rồi kìa tốc độ trận đấu nhanh thế ồ oh. Chúng ta có một con sai linh Có đồ luôn Sai linh cầm cấp điên à <clears throat> Sai linh cầm cấp điên Rồng liệu rằng bây giờ chúng ta chơi rồng Egosit nó có bị đuối không nhỉ anh em nhỉ Hay là bây giờ chuyển bài nhỉ Tôi cần một cái đội hình linh hoạt hơn cái đội hình này Đội hình này thực ra nó cũng khá là mạnh Nhưng mà cái độ linh hoạt thì nó hơi kém linh hoạt Cái độ mạnh của nó phụ thuộc vào cái con bom 2 sao và một con rồng 2 sao và đánh ở level 10 khi mà kẹp được warlock thì nó cũng khá là mạnh đấy nhưng mà cái độ linh hoạt của nó khi mà chuyển bài ấy, thì nó sẽ chuyển nó sẽ khó trong cái trận đấu này có rất nhiều những cái người chơi ở các cái hệ khác nhau như thằng này có thể nó sẽ chuyển sang đỏ này sau đó nó sẽ kẹp kẹp kiếm hồn <clears throat> ở đây là nó đã có level 9 và 52 tiền khả năng dí lên 10 và chuyển sang đỏ nó rất cao sáu đỏ rất cao và bây giờ chúng ta chơi một cái đội hình mà nó không linh hoạt ấy thì nó sẽ rất khó chơi có lẽ tôi sẽ mua con Grim chắc này đi phải có một cái đội hình mà chúng ta chuyển sang Exit Sau đó chúng ta chuyển sang Assassin Nó dễ hơn <coughs> Anh em nhé Tôi nghĩ là chúng ta nên chuẩn bị ngay từ cái thời điểm hiện tại Bởi vì là sắp tới Sau round 25 tôi nghĩ là cái trận đấu sẽ đẩy lên rất nhanh Cái tốc độ trận đấu sẽ rất nhanh Khi mà những cái nhà nó form được 6 đỏ <coughs> Hay là nó form được những cái đội hình mà ví dụ 9m kia khả năng phải kẹp cá vào sớm Đấy, tôi cũng đã pick cái con con con uh, ờ, Tetsulami rồi. <clears throat> Trong trận đấu này còn có một thằng chơi Witcher kẹp với cả gấu đá anh em ạ. À. Ui mẹ ơi. <clears throat> Vậy là rất khó chơi nha anh em nhá, rất khó chơi. ego Egosit nhưng mà đứng im thì làm sao mà chơi được. Không được rồi. Dominator Trận này cũng phải pick cả Dominator nữa Con này phải pick Để tôi ngắm lại một lần nữa nhá Ở beat này Là có này 9m là có <clears throat> Bởi vì ở trong trận đấu này nhá Những cái người mà đang chuỗi ấy là những cái người mà đang chơi những cái đội hình mà nó đang đang nó rất là là khác nhau để mà có thể là gom vào để counter cùng nhau. Chúng ta phải có một cái đội hình linh hoạt anh em ạ. Cái con Dominator là sớm muộn gì cũng phải mua nhưng mà tôi sẽ phải ưu tiên cọc trước Cọc trước đã nha anh em nhá Sắp xuống hố rồi đấy 59 máu xuống hố nhanh lắm anh em ạ Đội hình này là không chơi đâu Không chơi được Nhìn đã thấy khó à Bây giờ tôi dí thẳng lên 10 Tôi kẹp cọc vào ba assassin đã anh em nhá ba assassin cọc đã Đây rồi cướp điên rồi ba assassin kẹp cọc kẹp với cả 6 Egosit đánh ở level 10. Ok chưa? Tạm thời đã, tạm thời đã anh em ạ, à, để counter vào những cái nhà bit đã. <clears throat> Ui, nó ra con cáo này. Ui rồi nó ra con gấu này. Thế là chúng ta kẹp được bit à? Thế cọc, cọc cái sao? Thôi tạm thời bỏ cọc đã nha anh em nhá, từ từ đã, từ từ đã, từ từ đã, phải form bài đã. Form bài đã. <clears throat> Ui nó ra nhiều thứ quá nhở Từ từ nha Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh Chúng ta có thể ba assassin kẹp với cả beat được Kẹp với 6 exit Đây Nhưng bây giờ bỏ con gì ra Bỏ con bom ra hay bỏ con siren nhỉ từ từ từ từ từ, từ. chưa biết chưa biết chưa biết chưa biết chưa biết bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh anh em nhá bình tĩnh bình tĩnh Dao này sẽ bị đẩy này Nói chung là con Siren và con bom nó đều có cái tác dụng của nó Thực ra con bom bây giờ nó hơi phế Tôi tôi tôi có thấy là cái con bom này nó hơi phế đấy u uh, hợp lý quá nhở, Được Bình tĩnh anh em Tất cả những cái gì mà tôi đang đang đang làm tôi không muốn tiết lộ cho anh em biết Đấy Nhưng mà tôi chỉ có muốn nói là tôi đang chuyển sang một cái đội hình mà nó linh hoạt hơn Để có thể chơi được cả hai thằng nhá anh em nhá <clears throat> ok rồi tạm thời là ba assassin kẹp với 6 exit đã anh em ạ có bờ cho cho cho sailing được sẽ phải ghép bờ rồi tạm thời cái con bom này tôi thấy nó khá là phế ở đây anh em ạ <clears throat> ok từ từ đã nhá anh em nhá Bom này tí nữa tôi tôi cũng sẽ chơi nhưng mà bây giờ không phải bây giờ. Bây giờ bom đang tương đối phế ở đây. Tôi sẽ cho những cái slot cho con gấu để chúng ta có thêm cái bộ bit vào. Đấy, cho vào đánh cái thằng này này. Anh em thấy chưa? Cắt được chuỗi rồi. Tốt rồi. ba assassin kẹp với cả bit anh em ạ. À. Ok. Skelet Lancer. Tí nữa counter vào bộ 9m. Máy bay này. Thực ra máy bay thì không cần Không cần nhưng mà tôi muốn là là, là có có khi là bỏ bit đi Bỏ bit đi anh em ạ Bỏ assassin luôn Chuyện này là thực ra ấy Tôi có một cái ý đồ khác cơ Roll một cái nữa Đây rồi Rồi bán luôn còn cái con Unicorn này đi <clears throat> Chúng ta có một cái con Dominator anh em nhá Và sau đấy chúng ta có thể chuyển sang một chút qua cái bộ Greater tạm thời để chống cái bọn 9m đã anh em ạ chống bọn 9m đã tôi sẽ phải có một cái bước chuyển nó sẽ làm cái bước đệm nhẹ nha anh em nhá chính vì thế là tôi tôi tôi không muốn rôn nhiều những cái con exit nữa <clears throat> chúng ta đằng nào cũng bán exit đi thôi tôi giữ lại exit một round khi mà chúng ta gặp cái thằng witcher này chúng ta giữ lại một round đã round sau ấy chúng ta sẽ gặp cái thằng 9 m anh em hiểu không và đó sẽ là cái cơ hội để chúng ta chuyển bài để cắt chuối Ok Rồi Tôi chuyển bài nhé anh em nhá Round này chuyển bài thôi Bởi vì tôi biết chắc chắn là round này tôi sẽ gặp cái thằng đang có chuỗi cộng 11 Hiện tại chúng ta chả chuyển được cái gì cả ngoài cái bộ Dominator để chống là coi như đóng đá thôi nha anh em nhá <clears throat> Để chống đóng đá chúng ta chỉ có chuyển được như này thôi Đấy Chúng ta sẽ phải bỏ ba assassin ra Chúng ta sẽ phải bỏ Egosit ra Ok Bọn Legosit vẫn để ở ngoài nha anh em nhá Tôi chỉ thay đúng một dao thôi Để cắt chuôi đối thủ thôi Tí nữa tôi sẽ chuyển lại với Egosit <clears throat> Thay một round Greater để counter đối thủ thôi anh em ạ Ok Chúng ta sẽ không bị đóng đá Chúng ta sẽ không bị khống chế bởi 9m Hay ông anh em Ui rồi ôi Quá là xuất sắc luôn Ui cái gì kìa You are A True Legion in the War of AutoChat Mobile <laughs> Có phải là tôi không? Có phải là tôi không anh em? Hình như là tôi có cái lời khen đến từ đối thủ khi mà tôi cắt tục chơi với đối thủ Hình như là thế anh em ạ <laughs> Không biết là có phải khen tôi không Nhưng mà nếu mà ừ, là nói tôi ấy, thì có vẻ như đối thủ đang khen tôi là một huyền thoại trong cái bộ môn auto chat ở đấy có phải không nhỉ? thực ra tôi cũng khá là rốt tiếng anh Ờ, nhưng mà mấy cái cái chữ cơ bản thì chắc là tôi cũng biết Hoặc có thể là cũng không phải Thôi thì sau cái buổi này tôi có thể tôi tua lại Xong rồi tôi uh, Google dịch sau vậy <coughs> Rồi Tạm thời nó sẽ là như này anh em nhá Chúng ta sẽ vẫn là Gladiator Tôi giải tán cái hàng Exit phía dưới rồi anh em ạ Tôi chỉ giữ lại một vài con cần thiết thôi Ok <coughs> Bây giờ chúng ta vẫn đang có cái lượng máu anh em thấy là 44 máu nhá Tức là vẫn đang nhiều nhất luôn Đấy, Z World View bây giờ là vừa bị tôi đấm xong là cũng là <clears throat> Cũng hốt đấy, cũng hốt đấy 32 máu gặp lần nữa có kia đi Nhưng mà để chắc chắn hơn thì thì tôi sẽ không chơi Gladiator Bởi vì Gladiator này thì cũng <clears throat> mặc dù là không bị đóng đá Nhưng mà nhận đam thì cũng khá khá đấy Xe quạt của Thunder rồi thì ra nó đẩy thì cũng nếu mà đẩy một phát chết luôn ấy thì cũng chả có cái gì mà phải đóng đá cả thế nên là chúng ta cái đội hình này chỉ là gọi là chơi tạm thôi anh em nhá trừ khi lên được, được Secret Lancer lên được hai sao thì chúng ta mới có thể chơi theo, theo cái kiểu là Greater này được <clears throat> ok rồi tôi sẽ form một cái bài mà nó linh hoạt hơn nha anh em nhá tôi nói rồi đấy nó chỉ là một cái bước đệm thôi ok đây là hút máu trừ giáp <clears throat> cái bước Greater này nó chỉ là một cái bước đệm thôi anh em nhá cái bước đệm thôi thì nữa tôi sẽ chuyển một lần nữa để chắc chắn là có thể ăn được đối thủ chúng ta chuyển thêm một lần nữa ở đây là có ba nhà mà nó chơi hệ nó gọi là trái ngược nhau ấy <clears throat> đấy cái thằng này thì nó nó chơi anh em thấy không nó là cái bộ là bộ Witcher kẹp với cả 5 đô đấy anh em ạ à. Witcher kẹp 5 đô Đấy Càng ông Càng đấy Càng đấy May mà tôi có khống chế khỏe đấy anh em ạ à. Witcher kẹp khỉ Kẹp với cả Tetsulami Kẹp với cả à, cả cả con Light Spirit Cực kỳ khỏe luôn Ui đây rồi anh em ơi Tôi cứ đợi mãi anh em ạ à. Đây rồi anh em ơi Tôi chỉ mong muốn là tôi được chơi như này thôi Bởi vì làm sao Chúng ta sẽ chơi cái bộ fake nha anh em nhá Bộ này thì chúng ta sẽ linh hoạt hơn rất nhiều Có thể chuyển qua lại giữa cái bộ Egosit Đấy bây giờ chúng ta lại là 6 Egosit rồi <laughs> Anh em thấy không Đấy Bây giờ chúng ta đang là 6 Exorcist rồi đấy anh em ạ à. 6 Exorcist nhưng mà chúng ta chỉ cần một bước thôi Chúng ta có thể chuyển sang được là bốn cá luôn Rất là đơn giản Chúng ta chỉ việc thay một con thôi anh em ạ Thay đúng một con ra thôi Tôi đã chuẩn bị set up cái đội hình này từ cái giai đoạn round 25 anh em nhớ không? Và đến bây giờ chúng ta đã form được <laughs> Rồi có một cái sự chuẩn bị này thì chúng ta sẽ không còn sợ bit nữa Và chúng ta cũng sẽ không còn sợ những cái nhà còn lại nữa anh em ơi Bởi vì bây giờ cứ round nào tôi gặp thằng nào tôi sẽ thay lần lượt từng con ra một Anh em thấy chưa? Úi rồi đẩy nhiều luôn này <laughs> Đi luôn <clears throat> Tuyệt vời Quá tuyệt vời anh em ạ Rồi Đấy, tôi cũng sẽ để Gladiator ở đây nhá Để ví dụ như là con Lancer nó lên được hai sao Thì chúng ta chuyển sang Gladiator Đánh chắc cốp luôn <clears throat> Rồi Uh, hết slot rồi Thôi đập trứng cho kiếm hồn nha anh em nhá Rồi, round này chúng ta sẽ gặp 9m Anh em sẽ thấy cái sự linh hoạt của cái bộ này nó rất linh hoạt luôn Chúng ta có ngay cái bộ bốn cá đây rồi Rồi, tạm thời round này tôi sẽ bỏ con bom ra nhá anh em nhá Tôi sẽ thay con Lancer vào để chắc chắn là có thể tiễn 9m lên bảng đâu này Ok Sau đó lên cái đao cuối cùng chúng ta gặp Witcher thì counter quá dễ rồi Ui cái gì cả Ui nhiều từ tiếng Anh này tôi không biết nó cái từ gì cả luôn Thôi tí nữa tua lại dịch sau vậy <laughs> Google dịch sau Xong rồi bạn ơi Ui rồi ơi 9 m bay bầu Anh em thấy chưa Thôi sau round sau thì dễ quá rồi Gladiator thôi Có gì đâu Ui Double <laughs> kill luôn anh em ạ à. Dã man thật sự Thậm chí là cái bộ này của tôi nó còn ăn được cả cái thằng Witcher luôn Mà cái bộ Witcher này Witcher tối thượng luôn đấy nhá Tsunami 2 sao, Light Spirit 2 sao rồi Đấy, kẹp được cả ngộ không 2 sao bốn Witcher kẹp với cả cái, cái bộ đấy Cực kỳ là khỏe luôn Thế mà thế đéo nào ăn được nhở cũng Chưa biết Thôi được rồi, để xem lại sau vậy Mà cũng chả biết là cái thằng Tây nó nói cái gì mà cuối game nó nói nhiều thế không biết Thằng này khả năng cao là fan ở trên kênh Game Today đấy anh em ạ Tôi có